아이고 잘 먹네 내 시키 아이고 자 오늘은 떤미시장으로 한번 가볼 거예요 시장 잠깐 구경을 해보도록 하겠습니다 가자 가자 으아 엠세 뜨뜨 가자 <laughs> Đầy sao Anh sợ Mát quá Lạnh quá <laughs> chợ Tân Mỹ đây Ờ, đúng rồi Chúng ta đi vào đây Gửi xe Ừ 오빠 것도요 Ba muốn đi đâu? 몰라요 콤비 Không biết 어 그냥 구경하러 응난 원샘차 Ông ba biết mấy trái này không? 어뭐 chút? Ủa, Trong này 어 오케이 사실 뭐 떤미시장에 그냥 이것저것 한번 보러 왔어요 가볍게 보러 왔습니다 가볍게 필요한 물품이 있으면은 사도록 할게요 네, 네. 아, 감사합니다 nhìn rõ đeo kính không sao 고기를 이렇게 팔고 있습니다 예, 부위별로 이렇게 나눠서 이렇게 팔고 있습니다 따로 냉장 시스템으로 안 하고 아, 이렇게 팔고 있네요 내, 네, 내 차이? 내 차이? 예, 지금 여기 보면 오토바이들이 서 있잖아요 이렇게 도난당할까봐 오토바이에서 잘 내리지 않아요 여기서 물건을 다 거래를 하려고 합니다 이러다 보니까 여기 길들이 다 혼잡해져요 와 진짜 커요 미안하다 em thích cái n à 어, 잠깐 보는 건데도 한국 금융위기 아이고 đây không có hả? chị chị ơi 가자 비터 다른 데 가자 와 한문 Anh muốn hả? 어 bao nhiêu 12 ngàn một cây một cây 12 một cây. không cây cây Hai cây cái này ngon không Béo Cái này béo à cái này cái là béo à Không à anh Ăn, ăn sau béo một cây cảm ơn anh Nghe kia hả? Ngon không? Cũng như em lấy cái này phải gần lại ra hiểu không? Cái này một khi báo nhiêu hả? À, xem xem 40 40 À 40 hả? Yeah. Em, em, oh mà trời ơi Em mua một kia hả? Được không? Được Ừ, em mua Em có tiền mà Không. Ừ. Ở đây, ở đây. Coi, coi, coi, coi, coi, coi, coi bốn mùi cái này, à, cái này cái này cái này cái này phải không ừ, được, chả này phải không ờ rồi không một trăm nghìn cho luôn <laughs> cười cười okay. À, cảm ơn chị cảm em ngon ăn nữa không em cái này của em bà cái này hả <laughs> không được không có tiền Em cũng có nè ăn đi Không cho ăn Không No no no Ê, em ăn được cái này hả Anh ăn được không? ờ, được một chút Ăn không? Em mua em muốn hả Em mua Em mua Em trả tiền không Em trả 알았어 먹게 아 두리안입니다 이 무서운 두리안 Anh anh ăn không được hả? được Ờ. Anh muốn không? 음, cầu này sau này khi nào <laughs> em không biết thôi ok đi hoa đẹp đó ờ, đẹp cái này mua khi báo nhiêu hả chắc là khoảng một trăm rưỡi tới một trăm năm mươi em không biết tùy chỗ bán chúng ta hơi hả chúng ta hơi hỏi hôm nay ăn được không Hôm nay hả? Đó. Ờ, hỏi, hỏi mua cái cây ờ, sầu riêng nhiêu ký? Sầu riêng là trăm tư chị. Trăm tư hả? Có có trái nào chín sẵn không? Con... Có chị. Lựa cho em một trái được không? Chín rồi. Sau này người không ra mùi đâu. Có mùi mà mùi thơm rồi. Anh ngửi thử mùi thơm rồi. <laughs> Hai chị 2 kg 3 2 kg 3 2 kg 3 là bao nhiêu? 320 320 nghìn Ok Tách ra hộp hay sao chị? Anh tách ra sẵn nha Đấy. Tách ra Tách anh, Anh tách ở ngoài đây được không? Cho tụi em quay được không? Đây cách Cách ở đây Nè. Có, anh có Đấy có Ông ba mua cái này rồi Cái này em Anh có nhiều tiếng mà Không sao Không sao Yeah Ở trên cát nước đi về lên à, điểm gì kita Ôi trời ơi ngon quá ngon không Ngon mà lắm à, Ủa Không ăn được nó hả? ăn được mà được được được Dạ 드디어 제대로 먹어보겠네 Nào anh? 으 무서웠어 Thơm 빅타이 em Sầu đừng sợ ngon ngon lắm anh tin em cảm, cảm ơn cảm ơn em sầu riêng số 1 Việt Nam ok đi thôi đi về ờ chúng ta đi về 냄새가 진짜 장난이 아닙니다 네, 감사합니다 어? 너도 덜렁이구나 오빠처럼 오빠처럼 뭐 하나 하나 둘씩 두고 다니고 그러니까 어우 섹시해요 야, 야 걸어와 나는 chúng ta ở đây một tiếng một tiếng năm nghìn năm nghìn ok cảm ơn anh ui ui 바보 바보 감사 괜찮아 Có sao, nhiều sao <laughs> không sao mà Đi đường nào giờ ba ok đi bên nhà Đi đường nào, để trái, để phải ừ. Trái Rồi, Ok bên trái Ok từ từ Nè, yên tâm 와 역시 이제 퇴근길 되니까 장난 아니네 어, 무릎을 훑고 있네 야야 감독 임나 빅타이마 저요 어, 앵컴 앵컴비 나 집도 몰라요 회사 회사도 몰라 저 이러고 들어오면 안 될 것 같은데 꺼지롱 냄새 냄새 아유 감사합니다 잘 오겠습니다 자 먹자 아이고 잘 먹네 내 시키 아이고 이거 먹으면 배우래매 em nói em nói cái này béo ăn béo yeah. ừ, nhưng mà em ăn béo Ồ, cái này hả ừ. ừ không sao xấu nó không ừ. ừ. 드디어 먹으려고 하는데요 왜 ăn đi ngon lắm ăn thử đi không chết đâu không chết 오빠 걔네 나 바퀴벌레 아니에요. 바퀴벌레 아니어도 무서워요 좀. 와 네, 냄새. 또. 오빠 먼저네. 그럼 먼저. lady first. Lady f i 아 나는 여자 여자 먼저. Thử coi có độc không? Ba ơi, v i 맛있게 먹네. 음. 맛있어? 엉겅컴? 맛있어요. 맛있어 진짜로? 오빠 한 입, 한 입만. 음. 오빠도 해봐 아 나 용기가 안 나는데 오빠 một cái thôi 먹까요? một cái thôi Quay, quay. 와 냄새 진짜 막 올라오는데 Thử đi, ngon lắm 보통이 왜 이래요 맛있어요 근데 나도 이거를 먹어보긴 했어요 하노이에서 그때 방송할 때 먹어보긴 했는데 먹으면 맛있다는 거는 좀 알고 있어요 먹가이는 아 đi học ơi à đi À, không có chết đâu không, không chết sao đâu à À, à, à nguyên miếng vậy thôi cái muối này nó nhỏ chứ thử mua mấy cái sợi bự cái muối Ừ. to chà má 안 먹는 거다 응. 여보 M 할게요 네아 해봐 được đâu em Đó, thật em mời cái gì không lắc đầu một miếng thôi một miếng thôi mà please please 아니 여러분요 지도 먹는 지도 먹으시는 분이 왜 그러세요? 냄새 때문에 먹기 뭐 싫어 좋은 거 많아 xíu xíu thôi x 그럼 더 아사리 쥐고기 주세요 <laughs> 쥐고기 감 고기 예 음. 됐어 그리고 이거 깨네 이 망배 M 음, MD 망배 음 감사합니다 어, 야, 엄마 엠다 먹었어요 네, 고마 엄마 알았어